Xin chào tất cả mọi người à, Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người à, Chào mừng mọi người lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang nhé à, Sau khi mà mình cũng à, đã bàn giao lại cho em Vàng và mua toàn bộ đồ rồi Thì à, Giang tiếp tục nhận được của cô giấu tên ở bên Na Uy Muốn ủng hộ cho chị Lai là có bốn đứa con Một người con là bị bại liệt từ nhỏ Và một cháu là bị thiểu năng, trí tuệ Mọi người là có là cái nhận thức của cháu không tốt đấy à, Hai còn hai cháu nhỏ là còn đang đi học thì à, gia đình của chị thì đợt trước mà Giang có lên thăm thì đã gửi à, quà của cô Lan gửi cho gia đình là 2 triệu đồng không có phải em vàng đúng không nhỉ? Vâng. Thì mua thức ăn này, mua gạo này, mua cơm thì à, còn dư lại tiền thì mình cũng đã đưa cho gia đình. Thì sau đó thì à, cô giấu tên ở bên Na Uy đã ủng hộ gia đình em vàng, sau đó cô tiếp tục là ủng hộ cho nhà chị Lai là 5 triệu đồng. Thì 5 triệu đồng thì à, theo như cô mong muốn là cô bảo Giang là mua cho anh gần 8 tấn đây là mua cho gia đình là là bốn thùng mì tôm và là hai bao gạo thì là hai bao bao 25 thì mình mua là một bao là 50 kg luôn đấy là mua hai cái gối hai cái mền một cái chăn đấy mọi người và một cái thùng đựng gạo còn số tiền còn lại dư của của gia đình nhà chị Lai là cô cũng dặn rằng là đưa trực tiếp cho chị Lai luôn thì mình có nhờ là em vàng này đấy lại là anh đây là là là là sang là anh gì nhỉ anh sang thằng là cũng là anh em là chị lai nhỉ vâng. đấy là chở giúp giang lên trên đó thì à, mình sẽ cùng mọi người lên trên đó để à, gửi món quà này cho chị lai và gia đình thế thôi anh em mình thôi đi thôi Đó, anh em đi trước thì xin mời mọi người là cùng giang với tất cả anh em là lên trên đó gửi cho chị lai nhé Lai ơi Đang làm gì đây Ồ, đồ của nhà mình với thì ờ, mình cũng ờ, đến nha Gia đình ờ, chỉ Lai đây rồi thì cũng nhờ cả các anh ở đây là Chắc mình mới chở đồ được không là rất là vất vả Một mình mình ấy đây là căn nhà chị Lai Trước cửa nhà chị Lai là hơi bẩn đấy nhá Châu buộc là hơi bẩn đấy ô nhiễm như này sức khỏe các cháu làm nào ông à, ừ. à, gạo mình cử ra dạ. thì hoàn cảnh nhà chị thì uh, à, anh chị nào đã quan tâm ở video trước của Giang ấy thì cũng đã được biết đến hoàn cảnh của chị rất là khó khăn mình mong muốn là muốn sửa căn nhà cho gia đình nhưng mà mong là các mạnh thường quân nhà hảo tâm mà xem được video này mong muốn giúp gia đình chị để sửa căn nhà hay thế nào thì cũng phải có kinh phí thì thế là Giang cũng chỉ nhận được của cô Lan là chắc 2 triệu thì mình cũng đã mua đồ và gửi tiền mặt cho chị thì hôm nay thì à, theo như mong muốn của cô giấu tên ở bên Na đã mua cho gia đình gạo chăn màn và cái đựng còn bao nhiêu số tiền mặt là đưa cho chị Lai đấy thì uh, cô nói vậy Rồi dạ. dạ. ờ, thì ờ, mình sẽ mọi người vào trong này thì mình sẽ gửi đồ này cho chị Lai và hướng dẫn chị Lai bảo chị Lai Ồ trong nhà có điện à chị? À, à. tối nhờ Tối quá Có nhưng mà thì ừ. muốn điểm á Chào các con nhá, chào cháu nhá à. Bái kìa rất là xinh này, giống mẹ nhở à. <laughs> Ờ. Đây thì chị ở đây em ấy này Đấy là mọi người nhá Đây là cái quà của cô ở bên Na Uy nhá à. Có biết ở bên Na không? Có biết ở đâu <laughs> Ở bên Na thì à, cô giấu tên Cô mua gửi cho em là 4 thùng mì tôm này ờ, Con gạo là 50kg Đúng là bao và gói kẹo cho các cháu vâng. Đây em à, gửi chị nha Với là hai cái gối này Đây bốn cái khăn mặt vâng. cho bốn cháu nhỏ cái kẹo đưa cho cháu luôn vâng. hai cái chăn đấy hai cái chăn nhá theo yêu cầu của ấy cái này để đựng gạo <laughs> cho gạo bóp gạo cho vào đây ờ. đấy thế <clears throat> là cô giấu tên ở vân na uy ừ. Ừ. đã gửi cho gia đình chị theo con nói lời cảm ơn với cô ở bên đấy không à. ờ, cô ở bên na uy hay lũ châu từ cu tờ ừ. ăn u thế mà cả đấy chị chị nói với cô thế nào nói là đây là của con na uy À, của cô Nam thì càng ăn của ờ, ờ, cô ờ, có giúp gia đình <laughs> khổ nghèo cũng giống nhiều. thế thì cả ông cô và uh, cả anh Giang sau này làm cái gì cũng được cái gì làm cái gì cũng may mắn được cả anh con không biết nói nhiều à thế rồi thì um, cô có gửi cho gia đình là 5 triệu còn mua đồ này thì là Giang cũng sẽ viết ở trên danh sách cho mọi người biết là mua đồ của chị là hết một triệu à, hết đúng một triệu thì còn là 4 triệu tiền mặt thì theo mong muốn của cô ở bên Naui là còn ờ, giữ lại tiền mặt thì em sẽ đưa cho chị, cho gia đình Trích theo yêu cầu của cô ờ, giấu tên bên Naui ấy thì Giang đã mua đầy đủ theo như cô Naui đã dặn thì còn thừa số tiền của chị là 4 triệu em sẽ gửi lại cho chị mua này đấy nhá hai này ba này bốn này năm này sáu này bảy này tám năm bốn mươi đủ chưa đủ bốn triệu chưa đếm đi không lúc này ấy thiếu đi em không biết đâu Số... không biết đến tiền không biết sử dụng không ừ, cứ đếm ký ba vâng, triệu được rồi được chưa đủ rồi. đấy là không phải của em nhá của cô Na Uy đâu nhá à. đấy cả anh cu xong rồi nhưng ờ, là không có biết nói tiếng kinh à không biết nói nhiều đây vẫn nói đấy thầy nghe nói nhà nói đây nhưng mà không biết ờ, nói nhiều à à không biết nói nhiều ờ thế đấy nhớ cất nhá ừ. cất ký dùng mì tôm này gạo này cháu ấy tất cả là ấy là bốn tuần dạ. tôi rút đấy cũng bảo nó lại cô ừ, chỉ có khá có mình ta khá dễ cũng gì gia đình đúng không ạ ô ừ. <coughs> mình chồng tao thì tao bao được cũng được cô và cả anh anh ờ, gia đình chị gia đình mình cũng khó khăn thì giữ được ừ, thì cũng cả anh à, sau này xem có giữ được thì <laughs> cũng giữ cho gia đình cũng cả anh cả anh à, anh mà cả anh chị <coughs> thì ờ, thật là mọi người là là cũng do ờ, là người đồng bào là là chuyện là đôi khi tiếng kinh ấy, thì nó chưa sói lắm mọi người thông cảm ở trên này đôi khi là trong lòng mọi người rất là hiểu và bản thân giang cũng vậy cũng chỉ là làm theo mong muốn của tất cả các mạnh thường quân thôi thì gia đình chị là cũng mong muốn sửa căn nhà nhưng thực tế để sửa một căn nhà này cũng khá là tốn kém mà chi phí thì ờ, mọi người biết rồi là phải thuê thợ này thuê người này rồi tất cả rất là nhiều ấy thì à, cô à, giấu tên ở bên Na Uy và cũng mong muốn là ủng hộ gia đình để sửa căn nhà nhưng hôm qua cô có nhắn tin cho Giang thì đúng theo tin nhắn này mọi người nhé là Giang không nói à, sai mọi người đâu là cô có dặn Giang đây là là mua hai cái mền gối này cái thùng nhựa này đấy đựng gạo này hai bao gạo nhá bốn thùng mì nhá vài bịch kẹo cho các cháu nhỏ tiền còn lại đưa cho lai like. mọi người nhé, đấy là giang cũng đã đưa trực tiếp cho cho chị lai like rồi và chị cũng đã nhận đủ là 4 triệu rồi ừ. Đấy, nên sau này mà sau này mà mà mọi người mà xem và chia sẻ biết đến hoàn cảnh gia đình chị ấy thì cũng mong là tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý tính khán giả mong muốn là giúp chị Lai để sửa căn nhà có thể liên lạc cho Giang qua cái số điện thoại là 0969 179223 mà mình đã ắt ở trên kênh thì cái hoàn cảnh của chị thì Giang cũng đã chia sẻ những video trước hôm nay thì mình đã à. báo gia đình là tin và gửi lại cho chị Lai hôm trước thì mình cũng đã gửi của cô Lan cũng đã mua gạo này mì tôm này mua thức ăn này mua bánh kẹo các cháu và cũng gửi được <coughs> em cũng gửi cho chị rồi đấy ừ, thì uh, qua đây thì Giang cũng uh, thay mặt gia đình xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới à, cô uh, giấu tên ở bên Na đã có món quà gửi cho gia đình và kính chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe thành công trong cuộc sống và tất cả mọi người quý khán giả trên kênh của Giang là luôn luôn mạnh khỏe thì bây giờ thì à, chắc có lẽ là mình cũng phải xin phép về rồi đấy chị Lai đang nấu cơm à món gì đấy à, đây, à? đây thì à, à đây à, à ừ, cái đấy là cháu rồi trước mà mọi người biết là đây là đây cũng là là, là anh anh trai của chị Lai nhỉ hay là ấy nhỉ vâng ạ à anh em anh, anh trai ạ anh anh em ruột hay như nào à, anh em ruột ạ anh em ruột cái gì vâng. nhà anh là ở dưới nhỉ Là nhà ở dưới kia à đấy thì anh cũng đây nó cũng trở lên đấy, đúng không trở cho em đây là đấy là thì anh cũng biết tiếng kinh rõ hơn đấy thì đấy là anh cũng nói tiếng hâm mông với chị là em cũng sẽ hiểu là biết lời cảm ơn như này kia vâng. do đây thì em cũng trực tiếp là anh đi cùng đấy thì em cũng gửi tiền cho chị rồi và tất cả mua đồ đạc này thì theo như yêu cầu của cô giấu tên thì em cũng không lấy gia đình một đồng nào đâu thật sự là Giang cũng không không lấy mọi người cả bao nhiêu tiền mình cũng sẽ gửi trao trực tiếp và đây là cháu nhỏ khăn mặt đấy nhớ rửa cho cháu nhá cái chăn này chăn mùa hè rồi nó hơi tối là do nhà chị lai là không có điện là đó, đó là chị là à. kẹo với con đấy bóc kẹo ăn đi các con bóc kẹo ăn đi đây cháu bị liệt đây này Đấy là à, cũng phải là ăn nằm một chỗ này Tây Nam đi lại một chỗ trong gia đình này đứa này là nó bị tàn tật như thế này ừ. muốn sửa lại cái căn nhà nhưng mà không đủ điều kiện mà sửa ừ. thế là yêu cầu các chuyên gia có giúp được ý nào không ừ. à. đấy thì có con bốc kèo ăn đi à, theo như anh trai là cũng cũng là người trực tiếp lên đây cùng mình thì cũng mong muốn đấy là mọi người xem là có sửa giúp gia đình căn nhà không nếu sau này mà có ai mà xem mà chia sẻ muốn ủng hộ thêm cho gia đình thì à, mình sẽ dùng số tiền tích cóp dần dần dần lại để có thể là khi nào đủ thì mình sẽ sửa đấy là mong muốn ra bản thân em cũng mong muốn là tất cả mọi người chia sẻ và ủng hộ gia đình chị Lai nhé thì chắc có lẽ là em cũng phải xin phép về đây để gửi cho gia đình đấy nhá à, chúc ờ, chị Lai mạnh khỏe nhá cố gắng ờ, nuôi các cháu nhá chú về nhá đây em về đây cảm ơn anh nhá đây vâng. đó bận vâng, giúp cháu nào cũng sinh gái ở ờ, vàng cũng ờ, ấy đi về đi anh em mình về thì đấy thì ờ, hoàn cảnh như này thì mọi người cũng đã biết rồi là nhà chị Lai là hoàn cảnh như này thì mình lên đây thì cũng tranh thủ thôi do là mẹ mình còn phải nằm viện đấy nên là mình phải ra trông mẹ mình nó không có ai để trông ấy nên mình tranh thủ thôi thời gian nó rất là gấp giờ mình cũng phải về về cái là mình phải ra yên bái ngay để chăm sóc mẹ mình nữa thì chắc có lẽ là giang cũng xin phép khép lại cái video của giang ngày hôm nay đấy thôi à, xin hẹn tất cả mọi người là ở vô tiếp theo nhé à, xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả mọi người